À, bắt đáy hay là bắt dao rơi thì ờ, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để các bạn có thể phân biệt biết khi thị trường tạo đáy ở trong đầu tư chứng khoán thì việc để biết khi nào thị trường tạo đáy hoặc là biết khi nào xu hướng đổi chiều đây là phần nguyên lý quan trọng để một nhà đầu tư mới tham gia thị trường hoặc nhà đầu tư lâu năm khi mà tham gia thị trường có thể sống sót cũng như là có lợi nhuận cao ở cách đây một vài hôm thì ờ, bản thân tôi đã nhận được một cái ờ, câu hỏi từ một bạn đó là làm thế nào để em không thể lỗ được nữa bởi vì cách đây một vài tháng khi bạn tham gia một số vốn là 7 tỷ đồng các bạn ạ sau đó thì cái việc mà bạn ờ, đầu tư trong một khoảng thời gian khi mà thị trường đi lên đó, thì với 7 tỷ đồng ban đầu bạn đã có một số lợi nhuận lên đến hơn 30 tỷ. Con số hơn 30 tỷ là con số thực sự khủng khiếp với nhà đầu tư cũng như là kể cả các chuyên gia. Với 7 tỷ đồng mà con số lợi nhuận lại lên đến một con số rất là cao như vậy thì các bạn biết rằng là đây là số tiền có lẽ bản thân họ cũng không ngờ đến. Nhưng tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì không những 30 tỷ đó biến mất trên thị trường và bạn đó sẽ bị âm ngược lại 2 tỷ đồng và tổng tài sản của bạn đó hiện tại là còn 5 tỷ đồng là đây là một bạn mà mới tham gia chương trình uh, xu hướng dòng tiền của DVD và bạn nó có tâm sự như vậy làm thế nào để một cái khoản lợi nhuận từ 7 tỷ đồng lên gì ạ à? 30 tỷ đồng trên 30 tỷ đồng sau đó một thời gian ngắn số tiền đó lại tiếp tục không những không tăng mà biến mất trong khoảng thời gian 3-4 tháng. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến cái sự mất trong quá trình đầu tư? Thì trong video này Dũng sẽ hướng dẫn cho các bạn để các bạn tìm hiểu sâu hơn về xu hướng của thị trường. Dũng biết ở ngoài kia sẽ có rất nhiều bạn sẽ nói mà là đây là cơ hội tuyệt vời để các bạn gì ạ à, mua tích sản hoặc là mua trung bình giá xuống. Nhưng tuy nhiên thì để các bạn làm rõ hiểu rõ được à, tại sao Dũng sẽ không bao giờ mua trung bình giá xuống hay là mua tích sản thì video ngày mai Dũng sẽ chỉ cho bạn những nguyên nhân sai lầm của phần lớn các nhà đầu tư khi mà mua tích sản mà không nắm rõ được nguyên lý hoạt động của nó. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại một cái câu chuyện đó là xu hướng dòng tiền. Vậy xu hướng dòng tiền là gì ạ? Các bạn biết được khi mà thị trường chúng ta gọi là giá rẻ hoặc là thị thị, thị trường tiền rẻ thời điểm đó thì thường là kinh tế có thể suy thoái hoặc là nhà nước bắt đầu bơm tiền ra lớn và lúc đó tiền sẽ tập trung chảy vào những tài sản có tính đầu cơ cao trong đó có chứng khoán có bất động sản và một số doanh nghiệp cũng được hưởng lợi khi mà lãi suất ở mức thấp tuy nhiên thì sau một khoảng thời gian các cổ phiếu bước vào một chu kỳ tăng trưởng thì nó đến một thời điểm nó nó cũng có hồi kết vậy chính vì vậy chúng ta hãy quay trở lại câu chuyện của chúng ta ở đây chúng ta sẽ quay trở lại câu chuyện này để các bạn có thể hiểu rõ lý do tại sao đã có những nhiều người mất tiền như vậy đây là những bí mật mà các bạn không thể biết được trong đầu tư chứng khoán và nhiều người đã mất tiền à, Dũng sẽ trích một cái phần trong cái khóa học xu hướng dòng tiền để các bạn có thể tỉnh ngộ được khi mà chúng ta tham gia vào thị trường và các bạn có nên bắt rau rơi hay không hay là các bạn có nên tham gia bắt đáy mà không biết khi nào thị trường tạo đáy hay không và trong này Dũng sẽ chia sẻ cho bạn một cái bí mật khi nào thị trường tạo đáy bao nhiêu các bạn thấy rằng là khi mà Dũng chia sẻ cái thời điểm thị trường tạo đáy á thời điểm này Dũng không biết rằng là khi nào thị trường tạo đáy nhưng tuy nhiên thì cái việc mà các bạn theo dõi kỹ hoặc là theo dõi sát tất cả những cái video của Dũng trong thời gian tới thì tin chắc rằng là bạn sẽ biết thị trường lúc nào tạo đáy và đây là một trong những cái phần quan trọng để giúp cho nhà đầu tư mới tham gia thị trường có thể hiểu và đưa ra một cái hệ thống phương pháp phù hợp với chính mình giúp cho nhà đầu tư lâu năm đầu thì trước mắt để chúng ta hiểu rõ rằng là khi mà thị trường nó chưa có bùng nổ theo đà nó chưa có những điểm xác nhận nó chưa có sự hỗn loạn trên thị trường thị trường chưa bao giờ tạo đáy âm 30% có một số bạn là ít nhưng Dũng thấy là từ 7 tỷ lên đến trên 30 tỷ và âm uh, ngược lại là 2 tỷ đồng nữa và bạn có kể đó là gì ạ cái số hơn 30 tỷ đó là của thị trường nên em cũng không tiếc và bây giờ em chỉ mất là làm sao để em lấy lại 2 tỷ đồng thôi nhưng cái số tiền mất nó là cái nỗi đau rất là lớn trong quá trình đầu tư của mỗi chúng ta Ờ, Dũng mong rằng là các bạn hãy gì ạ cần phải có kiến thức các bạn không có tiền để tham gia các chương trình đào tạo như Dũng chia sẻ thì các bạn có thể học trên kênh YouTube của Dũng Dũng tin chắc đây là những kiến thức giúp bạn có thể đầu tư chứng khoán thành công chỉ cần theo dõi kênh YouTube của Quang Dũng DVD và nhớ theo dõi hết video của ngày hôm nay ạ à, các bạn thấy ờ, theo dõi các bạn thấy là tín hiệu tốt chưa ạ đấy tại vì tất cả mọi người đang thấy tốt mà bạn thấy lag thì chứng tỏ kênh của bạn nó đang chưa tốt bây chúng ta sẽ đến với gì ạ một cái phần trong cái đây đấy là xác định phiên bùng nổ theo đà đây là một phần mà dũng muốn chia sẻ đầu tiên chúng ta sẽ thấy là bức tranh tất cả cái này này là chúng ta sẽ nhìn thấy bức tranh của nền kinh tế bức tranh của mọi thứ khi mà thị trường tạo đáy một là tỷ giá biến động lớn hai lạm phát ở mức cao ba là chỉ số CPI ở mức cao bốn là lãi suất đang tăng mạnh Đấy, đây là những viễn cảnh tiêu cực của nền kinh tế những viễn cảnh tiêu cực của những cái yếu tố kinh tế vĩ mô tác động đến thị trường ở à, lúc này có thể là nhiều người sẽ thấy là mọi thứ vẫn đang tốt nhưng rõ ràng những cái điều này nó đang diễn ra với thị trường đây là những cái thống kê qua rất nhiều xu hướng rất nhiều đáy rất nhiều năm để các bạn thấy là đây không phải là uh, cái video mà Dũng tạo ra thời điểm này mà đây nó hình thành qua nhiều năm nghiên cứu của thị trường điều thứ hai các bạn sẽ thấy là các yếu tố thông tin về thị trường thông tin tiêu cực tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chính đại chúng như báo chí mục đích báo chí có thể đưa ra những thông tin thất thiệt để khiến những đầu tư hoảng loạn bán ra thời sự các diễn đàn, hội nhóm, online và mạng xã hội. Tất cả các thông tin này đều là những thông tin tiêu cực. Một số các thông tin tích cực trước đó thì đây chuyển thành những thông tin tiêu cực diễn ra trên thị trường. Còn cái gì nữa ạ? Bây giờ đây là một cái phần cực kỳ quan trọng để các bạn có thể hiểu rõ. Vậy nếu những thông tin tiêu cực như vậy, làm thế nào để chúng ta biết rằng là thị trường có thể tạo ra một xu hướng mới, thị trường có thể à, biết rằng có thể đảo chiều trong thời gian ngắn tới chúng ta đã nhìn thấy toàn bộ các thông tin đang ở trạng thái tiêu cực nhưng ở đây chúng ta thấy là có một số tia hy vọng mà chúng ta có thể nhìn thấy từ các thông tin trong một xuống giảm tin tốt thường thì thường bị bỏ qua tức là khi mà thị trường giảm á, thì dù là cái tin tốt uh, à, CPI đúng không lãi CPI tăng rất là mạnh đúng không mọi thứ có thể là ngân hàng nhà nước uh, uh, nối zoom tất cả những thông tin như vậy thường nó bị bỏ qua và tin xấu nó sẽ bị củng cố thêm xu hướng nên nếu mà thị trường đang xu hướng giảm thì tốt nhất đừng chống lại thị trường bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này có thể comment số 3 đúng không ạ tức là nếu thông tin đang đi xuống thì bạn đừng ngó nghe là người ta nói là cổ phiếu này tốt như là Masan tốt như là Techcombank tốt như là một vài cổ phiếu bất động sản tốt mà các bạn thấy là ai đó nói cho các bạn họ nói cho các bạn như họ đã bán từ đời rồi họ nói cho các bạn như họ có nắm giữ cổ phiếu đâu nên nếu chúng ta không hiểu rõ là thông tin tốt hay thông tin xấu mà chúng ta nắm và chúng ta mua cổ phiếu là chúng ta sẽ gặp những cái rắc rối trong quá trình đầu tư chúng sẽ lưu ý một cái một số để các bạn thấy rằng là đây là phần quan trọng khi mà tin xấu được đưa ra thị trường không giảm hoặc là hồi phục thì khả năng đây là đáy tức là chúng ta biết rằng là nếu thị trường mà nó có những nhiều thông tin xấu là tiếp tục nhiều thông tin xấu diễn ra thì lúc này nhiều khả năng thị trường bắt đầu xu hướng hồi bởi vì tin tin xấu nó diễn ra liên tục như vậy vậy nếu trong trường hợp thời gian tới bạn biết là cái thông tin gì là thông tin xấu mà thị trường có thể hồi phục không ạ chẳng hạn như là trong tháng tới có thể là phép tiếp tục tăng lãi suất nếu phép phép tiếp tục tăng lãi suất chẳng hạn như là 0.5% thì rõ ràng là thông tin đó là thông tin xấu nhưng thường là khi có thông tin như vậy có thể thị trường tạo đáy và bắt đầu đi lên chúng ta thấy rằng là giá USD đang ở mức cao nhưng rõ ràng là USD ở mức cao nhưng tuy nhiên thì ạ à, việc USD đang ở mức cao cái chỉ số đang ở mức cao và chúng ta đang thấy rằng là nếu các bạn nghiên cứu hoặc là xem biểu đồ của USD thì chúng ta thấy là trong thời gian vừa qua nó đang có sự biến động mạnh nhưng việc mà nhà đầu tư đang bán dòng đó là việc mà chúng ta cần phải lưu ý vậy bây giờ theo các bạn là bao nhiêu các bạn thấy là thị trường đang ở trạng thái tiêu cực comment số 4 đúng không ạ và bao nhiêu bạn đang nghĩ rằng là thị trường đang ở trạng thái tích cực thì comment số 5 chúng ta hãy gì ạ đây nó không có đúng có sai cả dũng muốn các bạn cùng chia sẻ chúng ta hãy nói về câu chuyện này đi để xem là thị trường nó đang ở đâu ạ chúng ta sẽ phân tích cái điều này một cách khách quan nhất à, một số bạn đang nói rằng là thị trường index gì ạ đang ở gì ạ đang ở mức 900 điểm sẽ về như vậy câu chuyện đây là bao nhiêu bạn nghĩ là thị trường đang rất là tiêu cực và bao nhiêu bạn nghĩ là thị trường sẽ tích cực trong thời gian tới thế thì bây giờ chúng ta đang đặt ra câu hỏi đó là gì ạ nếu chúng ta nghĩ tiêu cực và một số đang nghĩ tích cực có thể một vài hôm trước thì một số các bạn lạc quan hơn nhưng đến thời điểm này nếu số đông số đông tất cả số đông mà đang nói là tiêu cực thì điều gì diễn ra số đông trên thị trường họ đang nói tiêu cực thì điều gì diễn ra cái đi kịch lý thị trường nó ở chỗ đó đấy ạ nghịch lý thị trường là số đông đang ở tiêu cực đang tạo ra sự bán tháo thì những điều đó có thể thị trường trong thời gian tới sẽ là cái quá trình vùng đáy ở đây nhưng đây chính là một cái điều mà chúng ta cần gì ạ cần lưu ý trước còn thực tế nó tạo đáy hay không chúng ta cần phải phân tích và đánh giá rõ hơn tại vì hôm nay á thì Dũng thấy là một số các bạn bảo là hôm trước em không bán bảo hôm nay thị trường nó giảm sâu hơn nên em bán ra không biết bao nhiêu bạn đồng ý với cái việc là hôm trước thị trường giảm sau đó hôm nay thị trường giảm sâu hơn hoặc là thị trường gần cái đáy trước đó nên chúng ta bán ra nên chính vì vậy cái việc mà áp lực bán ra của phiên hôm trước đó sau đó thì nó hồi lên và cái việc mà thị trường lại quay trở lại khiến chúng ta bị tâm lý hoang mang trước khi chúng ta phân tích về thị trường chúng ta hãy quay trở lại cái bài học của ngày hôm nay Dũng muốn phân tích các bạn để các bạn hiểu rõ rằng là những cái gì Dũng chia sẻ ở đây nó là sự thật những cái gì chia sẻ ở đây là những trải nghiệm của quý vị các bạn những gì Dũng chia sẻ ở đây nó là những cái gì mà các bạn nhận thấy đó là tâm lý của nhà đầu tư nên khi mà phân tích thị trường đầu tư chứng khoán các bạn thấy là Dũng phân tích cả gì ạ à, những cái thông tin trên thị trường chứng khoán, những thông tin của các chuyên gia, những thông tin của thị trường, báo chí, media, tất cả thông tin này được phân tích một cách tỉ mỉ, rõ ràng để các bạn biết rằng là để phân tích thị trường, để biết thị trường lao đáy, nó cần phải gì ạ? Có rất nhiều thông tin hỗ trợ để giúp chúng ta có góc nhìn khách quan. Và đến đây các bạn thấy là để chúng ta biết rằng là thị trường tạo đáy thì nó sẽ như thế nào. Đây là cái bảng tâm lý cho chúng ta các bạn biết rằng là ở giai đoạn đầu phần lớn nhà đầu tư hưng phấn ở đây ạ các nhà đầu tư cực kỳ hưng phấn ở đây và thời điểm này các bạn nhớ là Dũng có chia sẻ cái lúc mà cần phải chốt lợi nhuận ở trên cái hưng phấn nhất à, và cái điều gì diễn ra phần lớn các nhà đầu tư đặc biệt là rất nhiều các chuyên gia hoặc nhà đầu tư có những cái uh, chia sẻ nó không được tích cực với Dũng Tuy nhiên các bạn nhìn thấy rằng là khi các bạn thỏa mãn nhất khi các bạn thỏa mãn nhất các bạn cảm giác sướng nhất vui vẻ nhất thì những trạng thái lo lắng băn khoăn từ chối sợ hãi tuyệt vọng đã diễn ra và đến thời điểm mà chúng ta đã bắt đầu đến hoảng loạn khi chúng ta hoảng loạn chúng ta không bán ra chúng ta tức giận với bản thân mình khi chúng ta tức giận bản thân mình và chúng ta chán nản đến lúc mà không muốn ngó nghiêng đến gì ạ à, tài sản của chúng ta nữa chúng ta không ngó nghiêng đến gì ạ à, ở ờ, cái số cổ phiếu chúng ta làm gì nữa và lúc này có phải là phần lớn nhà đầu tư từ trạng thái mua để ăn chênh lệch giá sau đó đến khi mà cổ phiếu giảm thì chúng ta chuyển sang đầu tư dài hạn ở phần chán nản hay không ạ bao nhiêu bạn đồng ý với điều này của Dũng thì comment số 10 đúng không ạ tức là khi cái việc mà chúng ta cứ mua bị lỗ và chúng ta cứ bán đáy từ sợ hãi tuyệt vọng hoảng loạn tức giận và đến khi mà chúng ta chán nản không muốn gì ạ à, đầu tư nữa và chúng ta chuyển sang đầu tư dài hạn đấy là chiến lược đầu tư dài hạn đấy ạ à. không biết các bạn nghĩ nào nhưng dũng thấy là phần lớn mọi người đang bị lỗ thì chuyển sang đầu tư dài hạn rất ít khi nhà đầu tư thành công chuyển sang dài hạn mà đấy là cái kịch bản của chúng ta phải hiểu đầu tư dài hạn nó có câu chuyện của nó và câu chuyện này là câu chuyện muôn thuở của các nhà đầu tư khi chán nản một số sẽ bán ở đây và đáy có thể ở đây Vậy ở đây chúng ta nhìn quan sát trên thị trường thì không biết là các bạn đang ở trạng thái nào ạ? Nếu cho cái trạng thái chán nản này là cấp độ 100 thì bao nhiêu bạn thấy rằng là các bạn đang ở cấp độ bao nhiêu ạ? Theo các bạn, nếu trạng, trạng thái chán nản ở cấp độ 100 thì nếu các bạn đang nắm giữ cổ phiếu hoặc là ở đây có hai nhóm người. Một là các bạn đang nắm giữ cổ phiếu, hai là các bạn đang theo Dũng là không nắm giữ cổ phiếu gì trong khoảng thời gian dài vừa qua với Dũng thì uh, thời điểm này Dũng thấy là cơ hội nhưng một số các bạn thì là chán nản vậy tại sao có những người chán nản và một tại sao lại có một số nhà đầu tư lại thấy là cơ hội với Dũng đây là cơ hội cơ hội không phải là đầu tư dài hạn hay trung hạn tại vì thời điểm này không phải là đầu tư chung và dài hạn và thời điểm này là những cái chiến lược mà chúng ta có thể đầu tư lướt sóng trong giai đoạn tới nên uh, về cơ bản nếu các bạn tiếp tục đầu tư dài hạn trong thời gian tới với cái việc mà thị trường nó cần phải sideways mất nhiều thời gian có thể mất một tháng hai tháng thậm chí là hết cả năm thị trường không lên thì thứ nhất là bạn mất chi phí cơ hội tiền đó hãy đi gửi tiết kiệm cho nó vui còn ở đoạn này các bạn nên hãy chụp lấy chụp lấy cơ hội hãy bắt lấy cơ hội khi mà thị trường có những phiên bùng nổ và Dũng sẽ tiếp tục phân tích để các bạn hiểu rõ khi nào thị trường bùng nổ đây là tiếp theo chúng ta sẽ nhìn thấy ạ à. ở thời điểm này thì các chuyên gia bắt đầu nhận định thị trường còn giảm xuống và chúng ta bắt đầu thấy chuyên gia bắt đầu nhận định thị trường sẽ giảm giảm sâu nữa và đấy chính là lý do thị trường có thể tạo đáy và khi các chuyên gia mọi người bắt đầu thị trường mà chứng khoán sâu lắm mọi sự lắm sâu sâu lắm kinh tế vĩ mô sâu lắm, lạm phát đang mức cao tỷ giá đang ở uh, khó khăn ờ, đang ờ, tăng giá ở mầm hoặc là chúng ta lấy lãi suất liên ngân hàng ờ, có thể trong thời gian tới lãi suất tiền gửi tiếp tục tăng và khiến cho doanh nghiệp tiếp tục khó khăn tất cả câu chuyện này sẽ được vẽ lên thị trường và đây chính là những khoảng khắc mà chúng ta cần phải biết khi nào thị trường tạo đáy đây chúng ta sẽ quay trở lại và xem là thị trường tạo đáy là nó phải có bùng nổ theo đà ở trên thế giới thì và ở Việt Nam thì chưa bao giờ chưa bao giờ thị trường tăng mà lại không có bùng nổ theo đà chưa bao giờ nên các bạn có nghe bất cứ chuyên gia nào thì với Dũng thì cái việc chứng minh là thị trường bùng nổ theo đà đến thời điểm này thì đến bây giờ không biết là các bạn có theo dõi có đo lường trong các chu kỳ thị trường không đấy thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là có hai cái nhóm người một nhóm thì luôn là ngày mai sàn một nhóm là ngày mưa mai vọng với mình thì mình chẳng quan tâm đến ngày mai sàn hay ngày mai có gì ở trần hay không và chúng ta cần phải xem là khi nào thị trường bùng nổ theo đà thì chúng ta mới mua bao nhiêu bạn thấy rằng là điều này là điều tuyệt vời không ạ chúng ta không cần biết là thị trường lên hay thị trường xuống và chúng ta cần phải đợi thị trường có phiên hồi phục đầu tiên thị trường có phiên hồi phục thứ hai thị trường có phiên hồi phục thứ ba và đặc biệt là thị trường có phiên bùng nổ theo đà vậy các bạn muốn biết khi nào thị trường bùng nổ theo đà hay không bây giờ ngay thời điểm này Dũng sẽ chia sẻ các bạn cách để chúng ta biết thế nào là phiên bùng nổ theo đà à, Dũng biết là video này là video cực kỳ quan trọng hãy chia sẻ video này cho nhiều người và đặc biệt là hãy chia sẻ lên tường của mình để xem đi xem lại bởi vì những cái video này Dũng tin chắc là nếu các bạn nào chỉ cần học được video này thôi là các bạn đã thấy rằng là đây là cơ hội để các bạn thành công chỉ học được video thôi vì đây là thời điểm đảo chiều các bạn biết thời điểm đảo chiều của thị trường các bạn tham gia và tất cả những cái quá trình này là quá trình các bạn tham gia thị trường các bạn mua cổ phiếu và các bạn có thể à, lướt sóng trong thời gian ngắn nhưng tuyệt đối không đầu tư chung và dài hạn trong thời điểm này lý do tại sao Dũng sẽ phân tích và tiếp tục cho chúng ta một chuỗi video đầu tư tăng trưởng trong thời gian tới Ok chúng ta sẽ uh, tiếp tục nói ở đây ở đây chúng ta thấy là phiên bùng nổ theo đà là gì ạ là mức tăng tối thiểu từ một phần trăm trở lên ở Việt Nam chúng ta sau một khoảng thời gian có quá nhiều cổ phiếu chúng ta gọi là có rất nhiều cổ phiếu mạnh đưa vào thị trường nên thời điểm này chúng ta cần phải gì ạ từ hai phần trăm trở lên tức là tiếp thị trường chung VN30 VN Index nó phải tăng ít nhất là hai phần trăm trở lên đấy là cái điều kiện đầu tiên thứ hai là khối lượng phải tăng mạnh cao hơn 50 ngày trung bình tức là cao hơn hôm trước thực tế một số cái thì ngang nhưng cao càng cao hơn hôm trước càng tốt và đặc biệt là gì ạ hôm trước đó đặc biệt là cần phải trung bình 50 ngày quan trọng nữa đó là thường thì phiên bùng nổ theo đà nó xuất hiện từ phiên thứ tư đến phiên thứ bảy những cái nỗ lực bùng nổ theo đà này là lúc mà chúng ta sẽ mua và tham gia những cổ phiếu dẫn đầu vậy để chúng ta nắm rõ được phiên thứ tư phiên thứ bảy như nào thì các bạn có thể nắm rõ được một số các Ờ, cách mà Dũng phân tích như sau ạ. Đầu tiên chúng ta lấy một vài ví dụ để chúng ta sẽ phân tích thị trường trong thời gian tới. Các bạn muốn biết không ạ? Chẳng hạn như là chúng ta đây đang thấy ở đây. Trước đây thì chúng ta thấy là giả sử ở đây là khi mà thị trường giảm mạnh có những khoảng trống thì bắt đầu thị trường hồi. Các bạn thấy không? Thị trường hồi. Và khi thị trường hồi các bạn nhớ là nó sẽ có những đợt giảm rất mạnh ở đây. Đây là quá trình giảm mạnh. Thực tế cái phiên giảm mạnh này nó có khác gì phiên hôm nay đâu ạ? Sau quá trình giảm mà nó hồi và nó có quá trình giảm thậm chí là test lại cái vùng đáy trước đó có một số trường hợp thì nó test sâu hơn có một số trường hợp thì nó test gần đáy tuy nhiên thì chúng ta chưa biết rằng là cái đáy này nó là đáy thật hay không chỉ khi mà chúng ta biết rằng là bùng nổ theo đà vậy làm thế nào để biết cái phiên bùng nổ theo đà đây là phiên thứ nhất chúng ta cái phiên này chúng ta là phiên đầu tiên cái phiên ờ, nến doji này bởi vì cái điểm thấp nhất của nó thấp hơn những phiên trước đó thậm chí là cả những phiên hồi phục đây ạ à. nó thấp hơn cả phiên cạnh đó nên chúng ta gọi là phiên đầu tiên sau phiên hồi phục đầu tiên từ bùng nổ theo đà bạn tuyệt đối không tham gia vào bởi vì chúng ta chưa biết rằng thị trường nó có lên hay không chẳng hạn như với những phiên như này thì bạn cũng thấy là thị trường cũng chưa biết lên hay không hay là phiên như này chúng ta cũng chưa biết lên hay không và chúng ta cần phải phiên thứ hai chúng ta cũng không mua phiên thứ ba chúng ta cũng không mua và phải ít nhất từ phiên thứ tư trở lên bởi vì khi mà phiên thứ tư trở lên nó cho chúng ta biết thị trường bắt đầu bước vào xu hướng chính nếu phiên bùng nổ theo đà này diễn ra thì không phải là bạn mua lung tung bởi vì những cổ phiếu dẫn đầu nó sẽ gì ạ à? tăng mạnh nhất và bạn hãy mua cổ phiếu dẫn đầu sẽ có những cổ phiếu penny có những cổ phiếu yếu hơn trong ngày nó sẽ chạy ở phía sau nhưng về cơ bản bạn sẽ không kiếm được lợi nhuận từ những cổ phiếu chạy ở phía sau ở những cổ phiếu penny hãy mua những cổ phiếu dẫn đầu bởi vì những con đầu đàn bao giờ nó cũng kiếm cho chúng ta lợi nhuận rất là cao còn những con mà yếu chất đàn mà bạn mua vào thì bạn sẽ bị thua lỗ nên ở đây các bạn hiểu rõ rằng là việc mà mua bùng nổ theo đà nó là cái điều mà quan trọng vậy ở đây chúng ta tức là khi mà phim bùng nổ theo đà chúng ta sẽ nhận diện được thị trường là có thể kết thúc một chu kỳ tạo đáy và lúc này cái rủi ro nó sẽ hạn chế rất là nhiều đặc biệt là chúng ta kiếm tiền ở trong giai đoạn này nó sẽ có độ an toàn hơn khi mà chúng ta bắt rau rơi vậy nếu bạn cứ bắt rau rơi và bạn cứ mua mà không biết là khi nào thị trường tạo đáy mà mua ở trên cái việc mà cổ phiếu đang giảm thì bạn có thể thiệt hại rất lớn trong quá trình đầu tư ở đây là một câu nói của ông William O'Neill. Không có xu hướng tăng bền vững nào mà không bắt đầu bằng ngày bùng nổ theo đà. Mà đây là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về phân tích về thị trường. Nếu bạn chưa hiểu rõ về William O'Neill thì hãy gì ạ, đọc sách làm giàu qua chứng khoán của William O'Neill. Và bản thân ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam à, qua hơn 14 năm kinh nghiệm nghiên cứu mài rũa thì đến thời điểm này không biết là các bạn thấy rằng là việc phân tích thị trường tạo đáy rất nhiều năm đến nay Dũng chưa bao giờ có một cái lần bị sai cả nên không biết lần này có bị sai không Dũng không dám nói nhưng nếu mà thị trường có bùng nổ theo đà thì lúc đó mới là thời điểm mình tham gia nên uh, các bạn có thể theo dõi tất cả những cái đáy từ những năm 2011 12 13 và đến bây giờ thì tất cả những video phân tích tạo đáy đến bây giờ DVD ở ờ, đến thời điểm này nhé đến thời điểm này chưa một lần sai nên có thể trong thời gian có lời có thể lần này sai không biết nữa nhưng hãy theo dõi sát xem là nếu nó có sai thì xem nó sai ở đâu bởi vì Dũng cũng không biết rằng là nó sẽ như thế nào nên các bạn hãy theo dõi sát diễn biến của video trong thời gian tới và nếu video này mang hữu ích cho các bạn thì hãy chia sẻ hãy chia sẻ chia sẻ video này cho nhiều người khác được không ạ bạn đồng ý điều này không ạ nếu các bạn đồng ý thì hãy comment cho Dũng số 50 để Dũng biết rằng là các bạn hãy chia sẻ video này vì đây là những video quan trọng cực kỳ quan trọng để giúp người bạn chúng ta giúp những người mà đầu tư mà cứ chuyên ra bắt đáy giúp những nhà đầu tư mà không biết rằng là khi nào tham gia thị trường giúp nhà đầu tư gì ạ không biết là nên làm gì để tham gia thị trường trong lúc mà thị trường có quá nhiều thông tin hỗn loạn chúng ta sẽ phân tích một ví dụ thứ hai trước khi chúng ta phân tích thị trường ngày hôm nay đúng không ạ à, xin cảm ơn các bạn à, hãy chia sẻ cho Dũng và hãy đặt những câu hỏi phần dưới Dũng mong rằng là video này sẽ được lan truyền uh, cho rất nhiều nhà đầu tư bởi vì trên thị trường chứng khoán Việt Nam Dũng tin chắc là ít người làm cái này Dũng ít người làm này và nếu các bạn phân tích bùng nổ theo đà Dũng sẽ cho các bạn nguyên nhân tại sao họ bị thua lỗ ở phiên bùng nổ theo đà hãy nhớ rằng lý do tại sao phần lớn nhà người bị mua và bị sai ở bùng nổ theo đà thì trong video này và trong thời gian tới chúng sẽ phân tích cho các bạn một lý sao lý do nó lại như vậy à, tiếp theo chúng ta lại, lại tiếp tục à, đây là một cái trường hợp tương tự đúng không các bạn nhìn thấy trường hợp tương tự đây cũng là một cái đáy trường hợp tương tự đây là cái à, chỉ số khác của vn index ở ờ, trong trường hợp tương tự đây ạ à. thế thì nếu bạn biết rằng là một quá trình đây là nếu các bạn nào học VSA thì các bạn biết rằng là quá trình bán tháo diễn ra đây là quá trình bán tháo diễn ra và thị trường sẽ bị gãy kênh thì chúng ta để thị trường đã bị gãy kênh gãy toàn bộ cái kênh xu hướng và những cái đợt bán tháo khối lượng lớn như này phần lớn nhà đầu tư bị thua lỗ rất là nặng phần lớn các nhà đầu tư vậy ở đây chúng ta sẽ xác định phiên hồi phục đầu tiên ở đâu đầu tiên chúng ta sẽ thấy là đây là gọi là phiên hồi phục đầu tiên à, đây là phiên đầu tiên à khi mà chúng ta chúng ta đầu tiên là chúng ta thấy là có một phiên gãy đúng không nhưng cái phiên gãy này thì thị trường đã có một cái phiên giảm sâu hơn và hồi phục đầu tiên sau phiên hồi đầu tiên chúng ta cũng sẽ không mua phiên thứ hai chúng ta không mua phiên thứ ba chúng ta không mua và chúng ta bắt đầu mua vào phiên thứ tư khi chúng ta mua phiên thứ tư thì chúng ta thấy là khối lượng thì nó không đạt đúng không khối lượng không đạt nên chúng ta mua phiên này thì có thể nó hơi mạo hiểm một chút cái điều tiếp theo là gì ạ chúng ta cần phải biết rằng là cái nhóm cổ phiếu nào đang dẫn đầu ở đây vậy khi mà chúng ta mua phiên bùng nổ theo đà ở đây thì có một số trường hợp có thể test lại ở trong trường hợp này theo quan điểm cá nhân của Dũng là chưa thất bại bởi vì nó chưa giảm sâu hơn cái đáy này nó chưa giảm sâu hơn cái này nên về cơ bản là chưa thất bại nhưng trong trường hợp bạn mua cái phiên bùng nổ theo đà này bạn bị lỗ 4% bạn nên bán một nửa và lỗ 8% bạn nên bán hết sau khi bạn bán hết xong mà thị trường test lại kiểm tra cung một lần nữa và nó lại xác nhận bạn có thể mua ở những cái phiên bùng nổ theo đà phía sau này thì đó là cách bạn có thể đầu tư và chiến thắng thị trường một cách an toàn. Đầu tư trên thị trường không phải lúc nào cũng chiến thắng mà quan trọng là lúc bạn được thì bạn được bao nhiêu tiền, bạn mất thì bạn mất bao nhiêu tiền. Vậy đấy chính là một trong những cái cách để nhà đầu tư chúng ta có thể chiến thắng thị trường. Vậy bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại về thị trường trong phiên hôm nay để các bạn phân tích, đánh giá, nghiền ngẫm xem là thị trường đã có phiên hồi phục đầu tiên đây chưa. Về cơ bản thị trường chưa có phiên hồi phục đầu tiên. Chúng ta sẽ quay trở lại xem là thị trường đang ở đâu. Đầu tiên các bạn có thể nhìn thấy ở đây ạ. Cái phiên hôm trước Dũng thấy là đây là một cái phiên hồi phục bởi vì khối lượng lớn, giá tăng mạnh. Nhưng tuy nhiên thì sau phiên hồi phục đầu tiên, thị trường không những không tăng mà thậm chí là giảm mạnh vậy tất cả những phiên hồi phục đầu tiên chúng ta không bao được phép mua nên phiên hồi phục đầu tiên là chúng ta cần phải đứng ngoài ngồi chơi để sơi nước chứ không phải là chúng ta cứ tham gia thứ hai chúng ta thấy là sau khi thị trường giảm thì chúng ta thấy là thị trường tiếp tục giảm lần thứ hai nếu các bạn nhìn thấy những cái phần giảm tiếp tục giảm khối lượng bắt đầu gia tăng và chúng ta biết rằng là nhà đầu tư tổ chức nhà đầu tư lớn bắt đầu tham gia vào thị trường tuy nhiên thì rõ ràng nhu cầu lớn nhưng lượng cung bán ra nhiều hơn nên thị trường tiếp tục giảm và quá trình hồi phục vào phiên hôm qua với khối lượng thấp so với gì ạ những gì đang diễn ra nên thị trường giảm là đương nhiên của phiên hôm nay bởi vì hồi phục mà khối lượng thấp tức là thiếu cầu mà khi thiếu cầu làm gì lên được vậy bao nhiêu bạn biết rằng là hôm qua cái phiên này này đây là cái phiên mà mọi người đang hoảng loạn rất nhiều người đang hoảng loạn thì Dũng bảo là hôm sau nó sẽ hồi đó nếu các bạn nhớ cái phiên này là hôm sau hồi thì các bạn có thể comment đúng không ạ nếu các bạn nhớ thì có thể comment số 1 đúng không ạ tại vì những cái điều này chúng ta hãy xem là chúng ta có nhớ cái bài mà hôm trước chúng giảng không vì chúng ta nhớ thì chúng ta mới học được bài và nếu bạn nào biết rằng là hôm nay là thị trường sẽ giảm Dũng có chia sẻ vào hôm qua thì comment số 12 tức là cái việc mà thị trường hồi mà nó yếu thì kiểu gì nó chả giảm đúng không ạ nó yếu thì nó phải giảm đó là đương nhiên nên cái việc mà hôm nay giảm nó là đương nhiên nhưng cái sự bán tháo của thị trường cái phiên này so với phiên này thì phiên nào lớn hơn đúng không bán tháo và đây quá trình bán tháo một biên độ lớn và đây cũng là một cái quá trình bán tháo ở một cái biên độ nhỏ hơn vậy ở cái phiên này thì chúng ta thấy là từ cái điểm này lên đến đây thì chúng ta gọi là gì ạ từ cái điểm này này cái điểm thấp nhất này lên đến đây thì có phải là cổ phiếu này nó tạo ra khoảng trống ở phía này không ạ thị trường có phải tạo ra khoảng trống ở phía nào không ạ và những cái khoảng trống tiên liên tục diễn ra ở trong giai đoạn cuối chúng ta gọi là gì ạ đó là cái quá trình tạo ra sự hỗn loạn cho nhà đầu tư nên lúc này nhà đầu tư sợ hãi lo lắng sợ hãi và đây chính là cách mà nhà đầu tư bán ra liên tục ở đoạn này dù không biết là thị trường ngày mai nó có hồi hay không không biết là ngày kia nó có hồi hay không nhưng tuy nhiên với việc bán tháo liên tục với những cái tâm lý hoảng loạn sợ hãi mệt mỏi và đây là những tín hiệu của tạo đáy tín hiệu của tạo đáy à, với chúng sẽ phân tích một cái tỷ lệ có thể tỷ lệ này nó không phải là cao lắm nhưng ít nhất nó cũng lên khoảng 60 phần trăm vậy 60 phần trăm 60 40 phần trăm thì theo các bạn có ổn không ạ tại vì bây giờ để nói cho các bạn cái điều này thì thực sự là ờ, sẽ có một số bạn sẽ nói rằng là ờ, tại vì ông có nói rằng là thị trường sẽ tạo đáy hay là tại vì có nói rằng thị trường nó ở giai đoạn này nó sẽ uh, tạo ra một xu hướng tăng nhưng ở đây cũng không biết là thị trường có tăng trong thời gian tới không không biết bởi vì nó chưa có bùng nổ theo đà nó chưa có bùng nổ theo đà nhưng đây chúng ta đang ở góc độ chúng ta dự đoán để xem là những cái dự đoán này dựa vào vết A thì cái sự chính xác nó là bao nhiêu phần trăm đúng không ạ các bạn có đồng ý không ạ xem là chính xác là bao nhiêu phần trăm thế thì trước mắt thì chúng ta sẽ thấy là tâm lý thì đang hoảng loạn mọi thứ thì đang gì ạ à? sợ hãi thì bây giờ chúng ta xem nó đang diễn ra như nào đầu tiên chúng ta sẽ thấy là đây là quá trình giảm mạnh và quá trình giảm tiếp theo đây là quá trình ờ, hồi khối lượng thấp và quá trình giảm sâu vậy nếu bây giờ so sánh vào quá trình giảm sâu gãy kênh này đây chúng ta gọi là gãy kênh vậy khi mà gãy kênh đúng không ạ gãy kênh khi quá trình gãy kênh đang diễn ra thì rõ ràng chúng ta sẽ gì ạ thấy rằng là cái khối lượng đang thấp hơn ở đây thấp hơn phiên này thấp hơn phiên này và với việc biên độ thì bắt đầu có sự gì ạ cái biên độ thì nó giảm khá nhiều so với phiên này phiên này là tạo ra khoảng trống phiên này là gì ạ đây là những khoảng trống đây là lớp khoảng trống nên nếu trong trường hợp khối lượng thấp ở đây thì trong trường hợp thị trường hồi phục nha nếu thị trường hồi phục đây các bạn nhìn thấy đây là cái quá trình hồi giảm này chúng ta vẽ trước rồi nếu thị trường hồi phục ở phiên ngày mai ở đây thì điều gì diễn ra trong trường hợp ngày mai thị trường hồi phục với khối lượng lớn và giá tăng mạnh ở đây thì điều gì diễn ra hoặc là thị trường tạo ra một cái cây doji lớn nha cây doji lớn ở đây với khối lượng lớn thì điều gì diễn ra bởi vì chúng ta biết rằng là khi nó bị gãy tất cả cái kênh hỗ trợ này này đây là cái vùng hỗ trợ ngắn của nó hay chúng ta gọi là hai đáy nếu bây chúng ta sẽ nói về mô hình hai đáy để cho các bạn hiểu rõ một chút ạ chúng ta gọi là đáy thứ nhất là đáy ở đây đây là đáy thứ nhất sau khi cái quá trình đáy thứ nhất thì đây là quá trình hồi phục nhưng nếu quá trình mà giảm ở cái đáy thứ hai này này quá trình mà giảm ở đáy thứ hai mà thấp hơn đáy thứ nhất thì cái việc mà nhà đầu tư đang đeo bám ở đây sẽ bán ra hết bao nhiêu bạn thấy điều này có thể comment số 3 đúng không ạ tức là nhà đầu tư sẽ bán hết ở phía đáy thứ hai này bởi vì nó bị gãy đáy thứ hai khi nó gãy đáy thứ hai vì nhà đầu tư ở vùng này họ không bán ra nên vùng này họ bán hết đấy là cái mà nhà đầu tư sẽ bị hoảng loạn nó bán sạch ở đáy thứ hai vậy khi mà hoảng loạn bán sạch đáy thứ hai mà sự xác nhận diễn ra vào ngày mai nha sự xác nhận nhận diễn ra ngày mai thì cái xác suất tạo ra đáy ở đây sẽ là 6 đến 70 phần trăm nha xác suất tạo ra đáy ở đây 6 đến 10 phần trăm nhưng phiên này là phiên hồi phục đầu tiên các bạn sẽ chưa mua được mà các bạn muốn để nó đạt được cái tỷ lệ thành công cao thì các bạn cần phải đợi sau phiên bùng nổ từ thứ tư trở đi đấy lúc đó chúng ta giải ngân chúng ta mua thì tỷ lệ thành công rất là cao đúng không nên các bạn hãy theo dõi tiếp tục video tiếp theo để Dũng còn chia sẻ cho các bạn khi nào thị trường bùng nổ theo đà khi nào chúng ta sẽ nhìn thấy cái phiên xác nhận đầu tiên nó sẽ diễn ra như nào còn bây giờ thì đây là những cái xác suất Dũng chia sẻ thôi nhưng với cái việc mà đạp gãy cái đáy cũ mà không có sự bán tháo ồ ạt khối lượng lớn thì cũng là một tín hiệu tích cực bao nhiêu bạn thấy điều này có thể comment số 6 không ạ tức là đạp gãy cái vùng hỗ trợ nhưng khối lượng không bị bán tháo thì đó là tích cực mà đấy chính là cách mà sử dụng VSA trong đầu tư chứng khoán nếu các bạn nhìn thấy tất cả những cái gì Dũng phân tích chi tiết rõ ràng rất là cụ thể thì các bạn thấy là nếu ai không nói được cụ thể không nói rõ ràng thì đấy là lý do các bạn cần phải xem lại là không đo lường được thì không thể thành công trên thị trường chứng khoán không đo lường được thì không thể quản trị cảm xúc nên mọi thứ cần phải đo lường thì chúng ta mới quản trị cảm xúc và đấy chính là lý do các bạn cần phải theo dõi à, hết video này và tiếp tục theo dõi video tiếp theo của Dũng bởi vì nó đã có bùng nổ theo đà đâu nên à, để à, các bạn biết rằng là bắt dao rơi tức là bạn tiếp tục mua cổ phiếu bắt đáy Dũng gọi là bắt dao rơi còn việc bắt đáy khi mà có phiên bùng nổ theo đà thì đấy mới là bắt đáy còn bắt mà nó đang rơi gọi là bắt dao rơi nên mua cổ phiếu từ phiên bùng nổ theo đà thì khả năng thành công rất cao những khả năng thành công cao nhưng nó phải mua cổ phiếu dẫn đầu và tới đây Dũng sẽ cho các bạn những cái lý do các bạn tại sao lại thua lỗ và tất cả video tới Dũng tin chắc sẽ giúp các bạn rất nhiều kiến thức à, đây là một phần trong cái khóa xuống dòng tiền một số các bạn đang học nhưng Dũng tin chắc là với kiến thức à, Dũng chia sẻ như này thì nếu các bạn nào học ở trong video này các bạn hiểu thì có thể comment cho Dũng số 8 là các bạn hiểu được video này đúng không ạ nếu các bạn hiểu video mà Dũng đang chia sẻ này comment số 8 để trước khi Dũng kết thúc chương trình của hôm nay à, một số bạn thì hỏi rằng là Dũng có ờ, một vài cổ phiếu có nên mua hay không thì thực tế là bây giờ nó đã bùng nổ theo đà đâu mà Dũng có thể chia sẻ các bạn được nên các bạn hãy gì ạ thông cảm còn những cái cổ phiếu mà vừa rồi nó có những cái thông tin tin về media tức là thông tin về mạng xã hội nhiều như vậy thì cổ phiếu có thể sẽ bị bán tháo khi mà người ta đã mua quá sớm cổ phiếu đương nhiên là như vậy thế thì à, Dũng xin cảm ơn các bạn khi các bạn đã hiểu được cái video hôm nay Dũng chia sẻ à, Dũng tin chắc là khi các bạn hiểu được video như này thì cái xác suất đầu tư các bạn sẽ thành công rất là cao còn nếu các bạn nào chưa hiểu thì nhớ là xem đi xem lại video này bởi vì đây là một trong những chiến lược của Wimonel nhà thiên tài đầu tư chứng khoán Dũng sẽ bật mí cho các bạn một cái bật mí nữa với Dũng thì uh, trong cái làm giàu qua chứng khoán của William Nell á thì nó vẫn có rất nhiều cái lỗ hỏng trong cái việc mà bắt đáy rất nhiều lỗ hỏng nên trong những video tới thì Dũng sẽ chia sẻ cho bạn những cái lỗ hỏng của mắc của ông O'Neill thậm chí là có mắc mini cũng bị hỏng trong cái việc bắt đáy nên với kiến thức của VNA Dũng có được Dũng sẽ phá phá vỡ cho bạn cái lỗ hỏng để các bạn có thể đầu tư an toàn thế thì ờ, nhớ đăng ký kênh của Dũng nha các bạn nào chưa đăng ký thì nhớ đăng ký và trong uh, tuần sau Dũng có một khóa học đó là là khóa học dành cho các bạn mới hoặc là những bạn nào đầu tư lâu năm mà chưa có uh, kết quả thì đây là khóa học mà các bạn có thể đăng ký đấy vì nó hoàn toàn miễn phí thì Dũng tin chắc là sẽ giúp cho các bạn định hướng được trong quá trình đầu tư ngay từ đầu à, hãy nhớ đăng ký ở phần bên link bên dưới hoặc là các bạn nào lần đầu tiên theo dõi thì hãy theo dõi hết những video này để các bạn có kiến thức căn bản cho thị trường à, gãy kênh khối lượng thấp đây là từ khóa quan trọng của ngày hôm nay chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo mong rằng sẽ nhận được nhiều cái comment nhiều câu hỏi của bạn ở phần bên dưới vì Dung sẽ giải đáp tất cả câu hỏi của các bạn để giúp các bạn đầu tư thành công xin cảm ơn rất nhiều và đây các bạn thấy là nếu các bạn nghe một ai đó cầu kết ở đây nghe một ai đó thì các bạn thấy rằng là cái kết quả có thể dẫn đến là mất tiền nhưng các bạn theo dõi kênh của Dũng Dũng hướng dẫn các bạn Dũng chia sẻ các bạn Dũng cách Dũng làm Dũng không có hô hào mua cái gì Dũng chỉ chia sẻ cái cách Dũng mua và cách Dũng bán cắt lót như nào tỷ lệ bao nhiêu nên các bạn có thể kiểm soát được đấy là cái cách thức Dũng làm như nào cũng chia sẻ các bạn như vậy xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại trong video tiếp theo chúc các bạn thành công